Kính thưa đại chúng, quả thật trong cái cuộc đời tu hành có lẽ ai cũng thế cũng sẽ phải gặp tất cả những cái chướng nạn không nhiều thì ít đều phải có mà những cái ngang trái những các cái oan trái trái ý nghịch lòng chúng ta lúc này học hạnh của quả đất như thế nào trong phật giáo có rất nhiều những câu chuyện rất nhiều những cái tấm gương à, nói lên cái hạnh này cái hạnh nhẫn nhịn này nhiều lắm À, chúng ta sẽ học, rút ra những bài học gì từ những cái tấm gương này. À, người tu, người đệ tử học Phật phải chấp nhận sóng gió. Khi mà những cái này nó đến với chúng ta thì chúng ta thế nào, ứng xử thế nào đây? À, dạ. Thầy xin kể cho đại chúng nghe một số những câu chuyện liên quan đến cái hạnh này, đến phần này và chúng ta rút ra bài học. Cái câu chuyện thứ nhất ý, nói về cái hạnh nhẫn, nói về thiền sư gọi là Bạch Ẩn, tên à, tiếng Nhật là Ngài Hakuin Ekaku, Đó. Ngài Thiền sư Bạch Ẩn, cũng là một vị thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản thuộc dòng à, Lâm Tế. Và đại chúng biết, ý, Ngài này nổi tiếng nhất với cái câu chuyện gọi là Thiền sư Thế À, nghe không? Thiền sư Thế À Ờ, thì lúc ấy thì ngài bạch ẩn ấy chắc cũng là còn còn trẻ chắc ngài cũng độ ngoài 40 thế đó nhưng mà ngài thì là cái người mà ngộ đạo sớm nhưng lúc đó ngài chưa có nổi tiếng nổi danh chưa nổi danh thì ngài ở một cái ngôi chùa ở, ở quê thế thì bóng dưng thì là hôm ấy thì là ở gần chùa thì có cái cô gái này cũng còn trẻ đấy 17, 18, tự nhiên nó có có thai à, đại chúng biết rồi cái chuyện ngày xưa mà con gái mà không có chồng mà tự nhiên có chửa là mệt lắm nghe không ở à, Việt Nam mình thời phong kiến là gọt gáy bôi vôi rong đi khắp làng chiềng <laughs> làng chiềng trà wow. cho gọi là bà mõ bà đốp đấy là đi <laughs> chiềng làng chiềng trà luôn đó, đó. rong đi khắp làng cho nên ở Nhật Bản cũng thế Nhật Bản người ta cũng là Phật giáo nó là quốc đạo Ừ. con gái như thế thì cũng rất ảnh hưởng thế thì nhà bố mẹ mới truy cô làm sao mà lại có chửa thế này ừ, ai là bố của đứa trẻ cô này bí quá không biết nghĩ ra ai thì cô cũng cũng chăm ra chùa ừ, nhà gần chùa mà nghĩ các thấy ông thầy trụ trì chùa này cũng hiền lành <laughs> chắc là đổ cho ông thì không sao <laughs> thế là cái bố mẹ gia đình truy vấn thì cô đổ luôn là bố của đứa trẻ là sư thầy trụ trì đấy là ngài bạch ẩn đấy thầy bạch ẩn đấy ạ nghe không đại chúng thế có chết không đó thế là cả gia đình coi như là kéo ra chùa chửi cho thầy một trận té tát ông là đốn mạt thế nọ thế kia nghe không? không ra cái gì tu hành thế thì nhưng mà ngài bạch ẩn cũng nghe thấy chuyện thế thì ngài cũng rất là thản nhiên ngài nói thế à, à không? thế à thế thì họ làm ầm mỹ một hồi xong thì họ cũng về thôi ừ, bắt đầu từ đó trở đi là dân làng xem thường lắm khinh thường sau đó thì cô bé này cô ấy sinh con sinh con rồi thì gia đình lại bắt cô mang con ra chùa để giả cho sư thầy Thế thì cô cũng phải bế ra bế ra thì cô bảo con giả ờ, giả con cho thầy đây thế thầy cũng, thế à thế là cho người ra bế con và sau đó <laughs> thầy đi xin sữa <laughs> nuôi đứa bé thế à lúc này thì đúng là thực sự thưa đại chúng ngài không còn một cái gì nữa ừ, chùa có lẽ cũng vắng tanh không ai đến nữa ừ. sau đó một thời gian đợi chắc một năm hai năm thì à, cứ thấy thầy ấy, bế cái đứa bé đi xin sữa này khác thì cái, cái cô này cái cô bé đấy cái cô mẹ của đứa bé đấy cũng thấy ân hận quá không, không thể mà cầm lòng được nữa cuối cùng là cô thú thật với gia đình và làm bố của đứa trẻ là cái anh bán hàng cá ở ngoài chợ đấy chứ không phải là, là sư thầy bạch ẩn đâu <laughs> đấy, hôm nay là con thú thật với bố mẹ với cả nhà bố đứa trẻ là cái là cái là cái anh bán hàng cá đấy đó thế thì lúc này là cả nhà xào quá rồi và ôi, dắt con dắt cháu sang chùa lễ thầy tường trình câu chuyện xin sám hối với thầy thế thầy cũng bảo thế à Nghe? Ờ, thế à sám hối à <laughs> đấy thế này chúng và ngài rất nổi tiếng với câu chuyện này thì như vậy chúng ta thấy ờ, cái này là cái mà ngài nhẫn ấy và vâng, rất là nhẫn à. thì ở chỗ này qua cái câu chuyện của ngài thiền sư bạch ẩn này và ngài cũng gọi là nổi tiếng là ông thiền sư thế à đấy mà câu chuyện này thì đại chúng cũng nhiều người biết rồi thầy cũng kể rồi nhưng mà ở đây á, để nói cái học cái hạnh của quả đất tất nhiên á, chúng ta phân tích câu chuyện này thì chúng ta cũng phải xem xét thầy nghĩ là phải xem xét ở hai cái góc độ hai cái, hai cái mức khác nhau. Ừ. Thứ nhất, ấy, nếu chúng ta chưa phải là thiền sư bạch ẩn mà chúng ta ứng xử như vậy thì có thể có những cái nguy hiểm. Và nếu bây giờ Thầy nói là thế này, trong cái thời gian đó mà nuôi đứa bé đấy mà Ngài Bạch Ẩn vô thường chết thì sao? Không ai biết được, có phải không? Ngài đột nhiên Ngài chết. Không ai mà minh oan cho Ngài cái chuyện này. Thì, thì đại chúng thấy thế nào? Ừ. Thứ nhất đi là làm khổ cái, chính cái cô bé đấy, cái cô bé mà, mà hoang thai đấy. Cô cũng sẽ rất là khổ. Cô sẽ ôm cái hận đến suốt đời cô. Khi mà Ngài đột xuất, Ngài chết một cái. Có phải không? Cô ôm hận suốt đời, không thể nào mà ra mộ để nói là con đã vu ăn cho thầy có phải không khổ cô bé đấy thứ hai là đương nhiên vị thiền sư cũng khổ rồi tất nhiên ngài thì lấy cái, cái khổ này để nhẫn để tu thì không nói nhưng thực sự là khổ và thứ ba nữa là gì thực sự nó ảnh hưởng đến phật giáo rất nhiều à, ảnh hưởng lắm thầy tin chắc là trong cái giai đoạn ấy là không ai thèm ra chùa mà thầy đi đường là người ta phì nhổ cho rất ảnh hưởng rồi rất nhiều người ta mất lòng tin với phật pháp mất lòng tin rồi họ tạo tội họ phì báng đấy họ tạo tội nữa mình lại là cái nhân để cho họ sinh ra tội à, rồi họ mất thiện căn họ phỉ báng họ không có đi ra chùa không học pháp phật nữa thì nó mất thiện căn có phải không ạ ừ. mất đi cái duyên lành để giáo hóa cho ở à, cái góc độ thứ nhất Thầy nói, nhé, nếu chúng ta chưa phải là Ngài Bạch Ẩn, chúng ta ứng xử giống như Ngài, bắt chiếc Ngài mà ứng xử kiểu này là có khi nguy hiểm vô cùng. Đấy, à, thưa đại chúng, đại chúng thấy không? Nó nguy hiểm lắm đó, à, nguy hiểm, ảnh hưởng rất rất nhiều luôn. À, cái thời đó thì có lẽ là vì chưa có cái mạng xã hội cho nên là ví dụ Ngài có bị tai tiếng thì cũng chỉ loanh quanh ở trong cái làng cho đến cái xã đấy thôi. Còn bây giờ mà có sự vụ gì xảy ra, thưa đại chúng, cả thế giới ta biết. Sức ảnh hưởng nó rất là lớn. nó khác rồi đấy. Cái thời đó thì chỉ đến thế thôi. Lúc ấy Ngài cũng chưa nổi tiếng. Lúc ấy là Thiền Sư Bạch Ẩn cũng chưa nổi tiếng lắm, chưa có tiếng gì mấy. Sau này Ngài mới nổi tiếng, sau cái sự kiện này Ngài mới nổi tiếng. Cả. Ừ, nhưng lúc ấy Ngài chưa nổi tiếng. Cho nên cái sự ảnh hưởng thì nó chưa phải là nhiều đó. Đó. cho nên chúng ta xét cụ thể cái chuyện này ngài nhẫn thì được rồi đấy với người tu nhẫn là được nhưng chúng ta phải xét rất là kỹ thứ nữa cái, cái góc độ thứ hai ấy, là ở đây ấy, vì đặt vào hoàn cảnh của ngài ngài là một vị thiền sư và cũng đã ngộ đạo cho nên có thể ngài biết rất rõ cái duyên nợ của ngài với cô bé này trong cái câu chuyện này và Ngài biết rằng Ngài nhẫn một năm, hai năm thì cô này sẽ bắt buộc phải phải thú tội, phải sám hối. không? Và cái duyên để độ cho cả nhà người ta và cái duyên để độ cho tất cả cái dân chúng ở đấy người ta người ta được được biết đến Phật pháp. Đấy. Thì chúng ta không phải cứ học nguyên như ngài bắt chiếc ngài đâu. À, Đấy, vì ngài là một cái thiền sư mà đã ngộ đạo từ rất trẻ cho Ngài biết được nhân, được duyên. Ờ, Ngài mới hành xử như vậy. Nhé. Ngài mới hành xử là Ngài nhẫn như thế, Ngài thế à được. Vừa là tu cái hạnh của mình nhưng cũng là Ngài biết được nhân duyên của nó, cho nên Ngài ứng xử như vậy. Đó. Ờ, chứ còn chúng ta bây giờ chưa biết nhân duyên, chúng ta cũng bắt chiếc Ngài cũng thế à như vậy, thưa đại chúng, thì mình sẽ là phá diệt Phật Pháp đấy. Thấy không? Cũng lại thế à là chết đấy. Bây giờ cô nào có đến vu khống cho mình nghe không? À, mà mình cũng thế à bắt chiếc ngài là chiếc vì mình chưa thấy nhân duyên như thế đó đại chúng hiểu như lúc cái cái cái thứ nhất thầy phân tích ấy. À, nếu chúng ta chưa chưa như thế thì chúng ta không bắt chiếc như thế được đó nhưng mà cái chỗ này nói được cái hạnh nhẫn của ngài hạnh nhẫn của ngài và vâng. cái đó là cái điều quý không oán không thù không không có cái gì oán hận cả cái hạnh nhẫn rất là quý nhưng mà phải là bậc trí ngài là bậc trí ngài biết à, giống như đức phật của chúng ta cũng thế có những cái ngài nhẫn và ngài biết rằng cái việc này nó sẽ phải được giải quyết trong thời gian này chứ còn có những cái nhẫn mà để cuối cùng phá diệt phật pháp thì bậc trí không làm như vậy nghe ở đây thầy nói là ngài thiền sư bạch ẩn lúc ấy là một bậc ngộ đạo cho ngài ứng xử như vậy còn chúng ta chưa được như ngài mà chúng ta bắt chiếc ngài ứng xử như ngài thì chúng ta có khi là gieo cái nhân nhân ác đấy gây cái tổn hại cho phật pháp rồi gây cái tội khổ cho người đó, gây tội khổ cho người cô bé kia là sẽ bị khổ ân hận suốt đời cô không có cơ hội để sám hối nếu mà ngài vô thường ngài chết đấy. nhưng mà ngài cũng biết rằng là ngài chưa chết <laughs> và hai năm nữa ờ, là cô bé này cô sẽ ân hận cô sẽ phải sám hối và lúc ấy là duyên để độ cho cả nhà cô cả làng cô cho ngài ứng xử như vậy nhé cho nên trong phật pháp ấy chúng ta không phải là là bắt chiếc nguyên si mà được đâu thưa đại chúng không phải như thế đâu nha mà đúng hoàn cảnh mới được đấy là câu chuyện thứ nhất để chúng ta thấy vào cái đức nhẫn của người tu hành câu chuyện thứ hai là câu chuyện liên quan đến một cái vị thủ chúng ở trong, trong tăng, vị này bị vu oan. Thì câu chuyện như thế này, có một à, hòa thượng rất là đức độ, tuổi cũng cao rồi, nuôi dạy 500 đồ chúng. Thế thì bây giờ là tuổi cao thì cụ tính đến cái chuyện là phải tìm cái người để trao truyền mạng mạch Phật Pháp. Thế nhưng mà bây giờ thì đệ tử như vậy tìm ai? thế thì à, cụ này cũng nghĩ ra một cách hôm ấy cụ mới à, tung cái tin trong chúng là cụ bị mất tiền nghe không mất tiền liên tục bị mất tiền thế thì làm cho trong chúng ai cũng ai cũng nghi ngờ không biết là ai lấy tiền của của sư phụ <laughs> nghe không? lấy tiền sư phụ ừ, cụ tung cái tin đấy thế thì hôm ấy à, đêm rồi đang ngủ tự nhiên cụ vùng dậy cụ la rất là to trộm trộm ăn trộm kẻ trộm đại chúng ơi trộm trộm <laughs> Đó. To, la to lắm thế là ông ờ, thầy thủ chúng thì ở ngay gần đấy mà ngay gần phòng của sư phụ chạy sang anh sư phụ đâu trộm đâu trộm đâu Đó. thế là ông sư phụ ông túm ngay cổ áo của ông thủ chúng ông bảo trộm đây rồi trộm đây rồi <laughs> bắt được tên trộm đây rồi <laughs> đại chúng <laughs> đấy Nga, túm luôn cổ áo ông thủ chúng đây tên trộm đây rồi đấy. thế và lúc ấy là đại chúng ở các phòng này chạy đến à, đâu đâu trộm đâu à, sư phụ hòa thượng mà đây trộm đây thế lúc này ông thủ chúng thì bắt đầu thanh minh à, bạch bạch sư phụ không ạ à, con không phải là tên trộm con nghe sư phụ kêu trộm nên con chạy sang để phụ sư phụ phụ thầy để bắt trộm đấy ạ <laughs> nghe không đấy. thế nhưng mà cụ bảo không trộm đây rồi ta bắt được rồi thế cả đại chúng thì đến thì thôi thì phải nghe tin thầy chứ gì nữa thầy bắt được túm tay đây rồi còn gì nữa mà mấy hôm trước kêu mất trộm liên tục thế giờ mà thầy ra thầy túm được thế này thì còn chạy vào đâu được tất cả đại chúng đều đều đều nghĩ là ông thủ chúng này là là ăn trộm tiền đó. Thế và đại chúng biết sao không? Cho nên là ngay lập tức là thầy cụ hòa thượng đấy và đại chúng là khai trừ cái ông ông này ra khỏi chúng luôn tức khắc không giải bày cái gì không minh oan gì được hết nữa. đấy chết thế này ừ. và tức là đuổi đấy đuổi ra khỏi chúng không những đuổi xong á mà cụ trụ trì này cô còn viết giấy truyền cho tất cả các chùa khác trong vùng không ai được chứa chấp cái ông thầy này nghe vì cái hạnh kiểm rất xấu đi ăn trộm tiền của chùa của của sư phụ thế đại chúng thấy không thế mà thầy này thì ngày xưa là rất là uy tín với chúng đấy uy tín lắm thù chúng cơ mà đó. là người mô phạm để dạy dỗ chúng nữa thế mà bây giờ tự nhiên lại là mang tên mang, mang, mang tiếng là một thằng ăn trộm ăn trộm luôn của thầy mình thì đại chúng thấy nó có nặng nề không ừ, rất là nặng mà lại còn bị đuổi ấy, rồi lại bị tất cả các chùa khác đều được thông báo là không ai nhận nữa ừ. đó cho nên là ông này bị khinh chê dữ lắm ai cũng chê lúc ấy là đại chúng ra sức mà miệt thị chê bai bảo tưởng trong mặt mũi thế tưởng hay lắm coi như đạo đức giả thế nọ thế kia chửi âm ỉ cái lên mọi người Đại chúng. Ừ. Ngày xưa dạy người ta hay bao nhiêu, bây giờ bị thế này thì người ta sỉ nhục cho. Rất là nhục thưa đại chúng, đúng không? Ừ, ngày xưa thì thủ chúng mà dạy chúng nhiều thứ lắm. Nói điều hay lắm, bây giờ bị thế này là thôi mất hết. Chúng ta được cơ hội này, người ta thì này còn người ta rất là khó chịu. Người ta gọi là vùi xuống đất đen. Ừ. Đây, trong đây nói, trong chuyện nói là đột nhiên bữa nay á, bị mang danh là tên ăn trộm, lại đích thân bị thầy mình viết giấy khai trừ và tuyên bố trước mặt đại chúng thì chỉ trong thoáng chốc bao nhiêu tiếng xấu đều đổ dồn vào ông sư huynh này và mọi người khinh chê coi thường vô cùng đấy thế thế này chúng và nhưng mà ông thầy ông sư phụ ông vẫn theo dõi à, xem cái vị này thế nào nhưng vị hoàn toàn à, không có một cái cái gì là oán trách à, oán trách thầy oán trách đại chúng cả vẫn rất là bình bình tâm à, rất bình tâm chịu đựng mặc dù là cũng gọi là là đau khổ lắm đấy nhưng cũng nuốt vào trong hết không có biểu hiện cái gì oán hận đó đó trong này nói bị Thầy hủy nhục như vậy trước mặt đại chúng bao nhiêu uy tín xưa nay đều tan thành mây khói hết. Nhưng Thầy này vẫn không hề một chút buồn giận, thể hiện ra nét mặt hoặc là oán ghét sư phụ của mình, oán ghét đại chúng. Thầy vẫn một lòng cung kính tôn trọng và xin Thầy mình cho con được ngủ ở ngoài cổng tam quan để mỗi ngày còn được học hỏi và phụ giúp chúng tăng làm việc nhưng mà sư phụ vẫn không chịu và nói rằng nếu mà ở ngoài cổng tam quan ấy, thì phải trả tiền Nghe không? nếu ngủ ở đấy phải trả tiền ờ, phải thuê tiền đã đuổi đi rồi bây giờ xin ngủ ở ngoài cổng ngủ cũng phải trả tiền tại chúng thấy ông thầy ông gớm không rất là gớm dù bị thầy hủy nhục hành hạ làm khó dễ đủ điều nhưng mà thầy thủ chúng vẫn một lòng tôn kính thầy và siêng năng tinh tấn tu hành Thời gian như vậy kéo dài ba tháng, nhưng mà Thầy vẫn một lòng tín tâm, không than vãn, không trách móc, oán hận điều gì. Đấy, thưa đại chúng. Đại chúng thấy giữ được cái tâm đấy khó không? Rất là khó. Yeah. Khó lắm. Đang là đứng đầu một chúng mà tự <laughs> nhiên bây giờ mất hết, bị đuổi đi mà đến nỗi mà xin ở cổng tông quan Thầy còn bắt, phải trả tiền thuê. Thế thì khổ, ừ, mất hết. Ừ thế sao nhưng câu chuyện nó rất là hay cuối cùng thì cụ hòa thượng cụ tổ chức một sau ba tháng thì cụ tổ chức một cái buổi họp toàn chúng cả phật tử nữa cụ mới thông, thông báo thế này hôm nay á, ta đã tìm được cái người kế thừa và, và người kế thừa đó không ai khác chính là cái tên ăn trộm hôm nọ đấy <laughs> tính không? ông mà ta vua ăn trộm đấy. đấy cho gọi ông thầy về đây và đại chúng từ nay hãy hãy nghe lời chỉ dạy của cái vị huynh trưởng này thủ chúng này đó, đấy thưa đại chúng và sau đó thì cụ mới mới viên tịch thế đấy thưa đại chúng cái câu chuyện này là câu chuyện trong nhà thiền Nghe không? Câu chuyện trong nhà thiền. Người xưa như vậy đấy, thầy thù chúng này mà thực sự thấy là có đức thật, có đức hạnh thật, không phải không? Nhưng mà đức hạnh ấy phải thử thách, phải được tôi luyện. Nhiều khi ở trong cái vị trí ấy là anh, có khi vì cái danh mà anh đức hạnh thôi. Có à? Tôi là thủ chúng, tôi phải thể hiện ra. Tôi là đức hạnh, tôi là trang nghiêm, thế nọ thế kia đó chứ còn cái chân thật đức hạnh chưa chặn cho nên bây giờ để xem thật đấy, ông thầy này phải nói là cũng đặc biệt đấy ông sư phụ nghe ờ, ông làm cho quả này là đau đau thấu tim gan cực kỳ lột xác đấy ở đây thầy nói là lột xác đấy người khác không chịu nổi nghe người thường không chịu nổi đâu mất hết luôn ờ, từ một thủ chúng như vậy ai cũng kính trọng bây giờ tự nhiên là trở thành một tên ăn trộm rất nhục nhã ê chề bị đuổi khỏi chúng ở cổng tam quan cũng không được nữa các thưa đại chúng đại chúng mất hết đại chúng thấy những cái những cái đe những cái búa ấy có nặng không rất là nặng sức chịu đựng thế nào có chịu đựng được cái đe búa này ấy, thì mới gọi là có đức được nên là có thật đức được đấy mới xứng đáng là thủ chúng chứ còn nhiều khi cái thủ chúng kia vẫn còn là cái danh vì danh mà làm thôi chưa phải là thật lòng đấy, người xưa đấy thưa đại chúng người xưa người ta tìm người như vậy đấy các cụ ngày xưa kỹ lắm không phải đơn giản cho nên trong nhà thiền trong nhà phật mình đó, thường có những cái chuyện như này để mà rèn chúng luyện tâm Thế phải nói là cái thầy thủ chúng này rất là nhẫn nhịn, đại chúng thấy không? Đó, rất nhẫn nhịn đấy chứ, không oán thán, không hờn giận gì cả nên thầy đuổi đi vẫn thôi xin cho con ở tam quan máy ngoài thôi nghe không? ở à, đấy rồi bắt trả tiền thì vẫn phải đi xin tiền để mà trả tiền cho thầy không oán vẫn mon men vào để làm việc phụ chúng đấy. không một lời oán giận mà thực sự là thầy không thể biết được sư phụ mình là, là, là, là, là, là thử đâu nếu mà biết được thử thì chưa hẳn đấy lại là tốt đấy. Đấy, chúng hiểu không nào không biết được ông đâu ông thầy ông làm thật đấy ông đuổi thật đấy đấy thế này chúng nha cho nên người ta gọi là thiên cơ bất khả lộ <laughs> nhiều khi là phải như vậy để thấy rõ cái tâm thật nó mới lộ ra tâm thật của mình có đức hạnh thật có nhẫn nhịn thật có điều phục tâm mình thật hay không cho nên ông thầy này tâm như thế cũng có thể gọi là gần như đất được thì mới xứng đáng có đức được để mà thủ chúng còn không thì không được nghe không cho đại chúng là cả vấn đề đấy đấy thì ở trong cái câu chuyện này thì đại chúng cũng thấy hạnh người tu nhẫn như vậy nhẫn như này để tu nghe không trong chúng phải nhẫn nhục để tu hành ừ, chúng ta biết đấy nhá đại chúng hai câu chuyện này rồi à, bây giờ còn câu chuyện nữa về chính ngài xá lợi phất của chúng ta ngài cũng bị bị vu khống ngài vu khống thế nhưng mà ngài xá lợi phất thì sẽ có những cái hành xử khác hành xử khác thì kính thưa đại chúng ngài xá lợi phất là một đệ tử đứng đầu của đức thế tôn và gọi là trường tử của như lai đệ nhất trí tuệ tướng quân chính pháp đức hạnh của ngài thì rất là lớn cho nên đức phật mới giao cho ngài là giống như là anh cả của, của tăng đoàn đó thế nhưng mà không phải là ngài như thế mà không có những người ta canh ghét đố kỵ đâu thế thì cái câu chuyện này nói là có một lần sau kết khóa an cư thì ngài xá lại phất lúc ấy tuổi cũng khá cao rồi ngài xin phép đức phật là cho con được tiếp tục đi hoàng dương phật pháp đó. Đó. Thế nhưng mà khi Ngài mà chuẩn bị đi ấy, thì có một ông sư đệ, ông này ông rất là bực Ngài Sa Lợi Phất vì có một lần là ông ờ, trong cái sinh hoạt đấy, kết khóa an cư đấy thì Ngài Sa Lợi Phất đến thường là hỏi thăm gần như hết đại chúng. Nhưng mà ừ, hôm lại sót mất ông này. Thế là ông nghĩ là Ngài Xá Lợi Phất không quan tâm đến mình. Cho nên ông tỳ kheo này, ông bực, ông hận Ngài, nghĩ là Ngài Xá Lợi Phất là phân biệt à, xem thường mình cho nên không hỏi an, thế là ông hận bắt ông vu khống thì ông này ông chạy đến phật ông ấy bạch phật là bạch thế tôn đại đức sáng lợi phất lần này đi du hóa không phải với thiện tâm đâu không phải với tâm chân chính không phải vì cái việc hoàng dương phật pháp mà chính vì đại đức đã khinh thường làm nhục con và bây giờ hổ thẹn không muốn nhìn thấy con nữa cho nên kiếm cách để ra đi đấy ạ Đấy, ông đến ông bạch Phật, các ông thầy tỳ kheo này này, ông đến ông bạch Phật là như vậy. Là Xá Lợi Phất xin đi để hoàng pháp nhưng không phải đâu ạ. Chẳng qua là vì ông ấy, ông làm nhục con rồi, ông nhục mạ con, ông xem thường con, giờ ông ngại không muốn gặp con thì ông xin đi đấy. Nên bạch Phật như vậy đấy, đại chúng đấy. Đấy, tăng của thời Đức Phật ngày xưa đấy. Ừ. Thì Đức Phật bây giờ làm sao? Ngài phải làm con tòa, Ngài xử. thì Đức Phật bảo cho người gọi Ngài Xá Lợi Phất trở lại, quay lại đây để trình bày sự việc thế thì khi mà ngài xá lợi phất quay về tinh xá thì ngài vào gặp phật đành lễ phật xong ngài thì đức phật mới hỏi là thế này này xá lợi phất sau khi rời tu viện không lâu có một sư một tỳ kheo lên đây nói với như lai rằng chính thầy đã khinh khi làm nhục vì ấy việc đó có thật không thì xá lợi phất mới cung kính bạch phật và toàn thể đại chúng chúng tăng ở đấy thế này Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con xuất gia theo Thế Tôn tu học đến nay đã gần 80 tuổi, con nhớ rất rõ trong khoảng thời gian này con chưa từng sát hại một sinh mạng, chưa từng nói một lời hư vọng. Ngoài việc tuyên dương chân lý ra, con chưa hề nói đến các chuyện lợi hại được mất, bàn luận về sở trường sở đoàn của bất cứ một ai. Trong ba tháng an cư vừa qua, ngày ngày con đều sám hối, không để mất chính niệm, tâm con trong vắt như ngọc bích, không có một mảy may bất tịnh, thì có lý do nào con lại dám khinh khi làm nhục người khác? Bạch Thế Tôn, bùn đất quả thật là có đức nhẫn nhục, bất luận là đồ vật dơ giấy thế nào, nó cũng không cự tuyệt, nó nhận tất cả những thứ phân, nước tiểu, máu mủ, đầm dãi, vân vân cũng như nhận những thức ăn ngon ngọt tấm lòng đối với mọi người mà con xin bộc bạch trước Thế Tôn hôm nay cũng giống như là đất vậy. À, Ngài Xá Lợi Phất về, Ngài nói, bạch với Phật và tất cả đại chúng, có cả cái Thầy Tỳ Kheo mà vu khống của Ngài đấy. Tâm con ấy, nó trong như ngọc bích vậy, và tâm con cũng như đất vậy đấy. Thật sự không có phân biệt, không khinh khi hủy nhục ai cả. Ngài nói lên như vậy. Nghe không? Ngài này bạch tiếp, bạch Thế Tôn giống như dòng nước kia, bất kể đồ vật xấu tốt nó đều rửa sạch. Tấm lòng của con đối với mọi người không hề có khái niệm yêu ghét giống như dòng nước kia. Cây chổi dùng để quét sạch bụi rác, trong lúc quét nó không lựa chọn rác tốt hay là rác xấu. Tấm lòng của con đối với mọi người cũng như cây chổi vậy, không hề có khái niệm phân biệt. Đó. Bạch Thế Tôn, tâm con thường xuyên an trú chính niệm, quyết không thể khinh xuất đến nỗi làm nhục thầy ấy. Trong khi con thưa những lời này với Thế Tôn thì con đã biết, tự biết tâm của con thế nào. Chắc hẳn vị tỳ kheo kia cũng đã tự biết tâm của mình. Nếu quả thật là con có lỗi thì con sẽ xin sám hối trước Thầy ấy đó, để tâm con không bị dây dứt. Đó, và sau khi mà Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật thế này thì cái Thầy tỳ kheo kia tự mình hoảng sợ và biết là mình vu khống rồi. Cho nên Thầy đã, đã đứng ra phát lộ sám hối với Phật. Nghe không? xin sám hối Phật, sám hối Đại Đức Xá Lợi Phất. Đó. Thì đại chúng thấy, Ngài Xá Lợi Phất ấy, Ngài cũng nói tâm của Ngài như là đất, là bùn, như là nước. Ấy. Cái gì quăng vào Ngài cũng nhẫn chịu được. Đây cũng là một cái sức nhẫn. Nhưng mà Ngài lại nói lên cái sự thật. Ngài nói rõ, nói rõ, nói rõ sự thật. Tâm con như vậy, con không hề hủy nhục Thầy đấy Ngài được quyền nói. Không phải là Ngài không nói, mà vẫn nhẫn chứ. Nhưng Ngài không oán, không giận, không hờn, không giận gì cả. Đó, thưa đại chúng, nha. đấy là cái câu chuyện của Ngài sao lại Phất bị vu khống. Nhưng Ngài nói, Ngài nói sự thật. Nếu mà Phật không gọi về thì Ngài cũng có thể Ngài đi, nha. Ngài đi thôi. Khi Phật, Phật hỏi đến thì Ngài, Ngài trình bày sự thật, con không có làm nhục Thầy ấy thầy ấy nói là thầy quyền của thầy ấy, còn tâm con là như vậy nói lên sự thật Đấy, thì thưa đại chúng nhé ờ, thế hôm nay thì thời gian thì đúng là cũng hết mất giờ rồi à, thưa đại chúng cái bài này á, thầy nghĩ nó là à, còn khá dài vì những cái phẩm chất này chúng ta phải học thật kỹ để chúng ta ứng dụng chúng ta tu tập à. ở đây á, một người đệ tử phật tu học học đức nhẫn học đức của quả đất tất cả những cái đó chúng ta học nhưng chúng ta nhẫn mà có trí, chứ không phải nhẫn mà vô trí. Quả đất không có trí, và nó nhẫn tất, nhưng mà chúng ta là có trí, chúng ta nhẫn mà phải nhẫn có trí tuệ. À, cái nhẫn của nhà Phật chúng ta mà nhẫn có trí tuệ mới trở thành nhẫn ba la mật được. Còn không phải nhẫn là do như đất, chúng ta ngu như đất mà chúng ta nhẫn. À, Thầy nêu mấy câu chuyện này để đại chúng thấy các bậc trí giả họ nhẫn khác nhau. Nghe không? cái thầy tỳ kheo thủ chúng đấy nhẫn cũng khác khác với ngài bạch ẩn nhẫn và ngài xá lợi phất nhẫn nhưng cũng khác với hai cái vị này nghe không? khác nhau và trong hoàn cảnh khác nhau ta nhẫn như thế nào để để lợi ích mà tuyên dương được giáo pháp và để độ được cho người đấy. ở đây ngài xá lợi phất nói sự thật và khiến cho cái thầy tỳ kheo kia phải sám hối phải nhận ra cái, cái ác tâm của mình để sám hối chứ ngài không phải ngài không nói Đấy. cho nên trong kinh đức phật dạy sao chúng tăng á, khi mà bị vu khống bị hủy nhục thì được quyền nói lên sự thật tuyên bố sự thật chứ không phải là cấm không được nói lên sự thật nghe không? không phải cấm phật không cấm chúng ta không được nói sự thật chúng ta được quyền tuyên bố sự thật thầy cũng lấy ngay câu chuyện giống như chùa mình à, năm năm ngoái à, khi mà báo chí nói như vậy nó chưa đúng sự thật chùa tuyên bố sự thật nói lên sự thật à, chùa chúng ta là ngôi chùa như vậy luôn luôn vì phụng sự vì phục vụ chúng sinh đấy là sự thật chúng ta phải nói à, được quyền nói không ai cấm yeah chúng ta không phải nhấn là chúng ta im lặng im lặng như vậy có khi là diệt mất phật pháp rồi à, cho nên cái nhẫn của chúng ta phải là nhẫn mà có trí chứ không phải là cái nhẫn mà không có trí chúng ta cũng không thể bắt chiếc hoàn toàn như ngài bạch ẩn được à, mà chúng ta phải biết mà lúc nào nhẫn như thế nào là phải là bậc có trí nhé để đại chúng thấy là người tu thì phải học hạnh nhẫn nhịn à, chịu đựng kham nhẫn tất cả nhưng chúng ta phải có trí tuệ nhẫn mà có trí tuệ nhẫn để được đạo nhẫn để lợi mình và lợi người và vâng, tuyên dương được phật pháp thì chúng ta mới nhẫn còn chúng ta không phải nhẫn một cách ngu si chịu đựng một cách cam chịu cái đó không đúng tinh thần đạo phật nhớ là đó là cái hạnh của người tu đấy đại chúng nhé thì thầy mong tất cả đại chúng rút ra từ cái cái bài học thứ nhất và học từ quả đất này chúng ta biết cách điều phục tâm mình nhẫn nhịn tâm mình Đấy, trong kinh ờ, pháp cú thì đức phật dạy như tảng đá kiên cố không gió nào lay động cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động chúng ta thực tập làm sao để, để dần dần tâm chúng ta được an trước tất cả mọi sóng gió và giống như tảng đá kiên cố vậy thì cái này chúng ta phải phải hành và chúng ta biết rõ tâm chúng ta nếu chúng ta mà làm chủ được tức là nắm bắt được tâm mình thì chúng ta có thể thực hành được cái điều này nghe không? thực hành được cái hạnh nhẫn như thế này của các bậc trí nhé thầy chúc đại chúng ờ, tinh tấn nghe không? học pháp